xin chào quý khách thân thương hiện tại Hoàng Piano bán đàn rất là phát triển một tháng là bán cả công đàn và hàng về là liên tục tấp nập nhiều khách hàng ở xa ở um, miền Tây miền Trung miền Bắc cũng bắt đầu đặt mua đàn tại Hoàng Piano đó là lý do Hoàng Piano cần đến Tiun review đàn thì hôm nay mình sẽ nói về cây đàn CLB230 của hãng Yamaha à, bây giờ tôi sẽ mở nhạc demo của nó lên cái nhạc demo này á nó là chất lượng âm thanh mà tạo ra từ cây đàn này luôn đây là âm thanh của tiếng cây đàn này rất là chân thật Lavinova Lavinova mời anh đi ra bây giờ mình sẽ nói sơ về cây đàn này cho các bạn cùng hiểu nha âm thanh đầy như là tiếng đàn piano mộc và cái bàn phím đàn này nó sử dụng công nghệ GH3 dòng đàn Lavinova CLB này được trang bị tiếng piano rất là hay và thanh thoát trong trẻo như một cây đàn piano cơ khiến cho người nghe bị mê hoặc CLB 230 thiết kế phong cách nè các bạn nhìn từ xa nha cái đàn này á mà để trang trí nội thất nhìn rất là đẹp nhìn từ xa hơn xa hơn xa hơn nữa mọi người đó để tìm hiểu rõ hơn về cây đàn này thì đến Hoàng Piano hoặc liên hệ số phone trên ờ, website của Hoàng nha mọi người đó à, còn nói về đối tượng chơi đàn này thì là những người đang học đàn những người à, làm ca sĩ à, có thể mua cái đàn này về rồi ngồi cover nhạc hát theo bài này tôi rất là thích đây bản nhạc này đó bản nhạc này cực kỳ hay luôn nha mọi người đàn này mới 95 phần trăm nhưng khi mọi người mua hoàng piano sẽ tút lại thêm một lần nữa để nó đạt đến mức 99 phần trăm Hoàng Piano hân hạnh phục vụ quý khách giao đàn tận nơi kèm theo những chương trình hậu mãi hấp dẫn như bảo hành 2 năm đến 1 năm bảo trì trọn đời miễn phí shipping trong thành phố vận chuyển đi toàn quốc hoặc quốc tế